好，谢谢。 là chứ chú chú giận ghét nói tiếng nhưng mà chị căng đấy anh bỏ này rồi giùm em cái bỏ qua kia xếp nữa thấy thấy cái đồ là ba rồi anh đưa thẳng vô cái chỗ thì mới ghê chứ nhưng mà mình thấy tối tối như Volta. Aí um pouquinho. lên kịch rồi còn lâm bụt đừng ăn lâm anh ơi quá không lại của tôi nữa à, màu con cái này nó không thấy mạc đừng khỏi thằng quay mạc luôn à. Dạ yeah, thiệt không nè Nhìn thẳng lên này chứ, nhìn thẳng lên này chứ thiệt ăn vịt thì nhiều chứ ăn vịt có một lần nhưng mà nó là ai à mũi đâu không thấy khỏi cần mũi dịch dịch xuống thực Hãy mình chín mềm đỏ này anh ngon quá Ha ha ha ha! quen quen quen thôi Cái ờ, ao kéo miệng không? ngon không? Đó mình treo mình ngon lòng ló thì trừ khi độ <laughs> không lông đây là giống cây muối chín tới ừ. chín cái mềm xương rồi muối chín tới ăn ở xương mềm mút nữa ôi ngon lắm bye bye các bạn